thì từ bên viên Donald Trump đã từng tuyên bố rằng là không thể bỏ chủ nhất bằng một cái tên nào đó chính là kẻ thù của Mỹ và sau khi đắc cử thì tổng thống Donald Trump này đã phát động chiến dịch cạnh tranh chiến lược toàn diện với Trung Quốc ở trên nhiều chiến tuyến trước hết là trên chiến tuyến thương mại thì tính đến cuối năm 2018 Mỹ đã thuế 10% đối với hơn 6.000 sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc trị giá gần 200 tỷ USD và từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 thì nâng mức thuế lên là 28%. Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, chỉ đến cuối năm 2009, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất. Đó là gì? Đó là Trung Quốc cam kết sẽ mua tổng cộng là 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc trong hai năm tới đô la thì Mỹ sẽ giảm thuế 15% áp lên 120 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 xuống mức còn 7,5%. Còn mức thuế 25% với 250 tỷ USD của các mặt hàng thì vẫn sẽ giữ nguyên. Thỏa thuận thương mại sẽ được có thể nói đây là cái điểm khởi đầu nhằm giảm xung đột tuy nhiên là thỏa thuận này không phải là đình chiến càng không phải là kết thúc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc mà chỉ có thể là quảng nặng giữa cơn bão lớn cái thứ hai là trên chiến tuyến cạnh tranh giữa chương trình made in china 2025 và made in america ở mỹ có thể nói rằng đây thực chất chính là cái cuộc tranh giành thị trường hàng hóa công nghệ cao trong điều kiện là cách mạng với chương trình Made in America Made in China 2025 của Trung Quốc ấy, thì mục tiêu của Trung Quốc đó chính là cường quốc chế tạo vào năm 2025 và trở thành một cường quốc công nghiệp lần đầu chiếm vị trí áp đảo trên thị trường công nghệ thế giới vào năm 2025 và đến thời điểm mà kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là năm 2049 thì Trung Quốc là mục tiêu sẽ giành vị trí thống trị trên thị trường sản phẩm công nghệ cao của toàn cầu. Thế thì ở cái chiều ngược lại thì tổng thống Donald Trump thực hiện chủ trương Make in America không riêng gì mình mà mà các nước khác ở trên thế giới chúng ta cũng đang ờ, đang tồn tại đang, đang, đang sử dụng cái phần mềm hai phần mềm lớn của Trung Quốc đó là phần mềm TikTok và phần mềm WeChat mà chỉ chí biết rồi là Trung Mỹ đã từng cảnh báo rằng là cái phần mềm TikTok của Trung Quốc đó chính là phần mềm sản điệp mà khi chúng ta cài vào nó chỉ trong vòng khoảng 6 đến 7 giây thôi là chúng ta đã làm được một cái video rất ngắn rồi tuy nhiên rằng là cái hệ lụy từ này cái phần người này nó gây ra đối với bản thân cá nhân chúng ta là rất lớn đó là bị đánh cắp thông tin cá nhân mà không riêng gì trong quân đội chúng ta mà mà hiện nay đến con đường vành đai và con đường của Trung Quốc thì tổng thống Donald Trump cũng đã điều chỉnh chiến lược xoay trục tới châu Á Thái Bình Dương. Đó chính là chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Theo đó thì Washington đã chủ động thành lập liên minh bốn nước cùng là nhằm đối phó với chính sách cường quyền của Trung Quốc ở trên biển Đông. Ngày 5 tháng 1 năm 2019, bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại, tại Thái Lan, thì Bộ trưởng Thương mại Mỹ chính thức thông báo về dự án mạng lưới biển xanh nhằm thúc đẩy các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên toàn thế giới xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng bền vững nhằm phát triển kinh tế, toàn đảm an ninh quốc gia và phân giới vào lãnh thổ Trung Quốc. Thế thì theo các chuyên gia, việc bao trùm cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc có thể nói rằng đây là cũng có một Mỹ gây ra đảo này nhằm đưa nền kinh tế của thế giới bị đảng và tộc thế thì từ cái chiến lược của Mỹ và Trung Quốc như vậy thì đã tạo ra cái thời cơ và cách thức như nào đối với các nước đồng hành trước tiên là từ phía Mỹ sau khi áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì họ sẽ tìm các nguồn nhập khẩu cung ứng các nguồn khác ở ở các nước mà trong đó đông nam á là thị trường có thể thay thế cho trung quốc các mặt hàng mỹ cần nhập điều đáng quan tâm ở đây hiện nay đó chính là đại dịch covid 19 đã làm đứt gãy hàng loạt chuỗi cung ứng của toàn cầu đặc biệt và nhiều quốc gia khác phải đứng trước một cái thực tế đó là toàn bộ lợi ích mà họ thu được trong đối tác làm ăn xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì như một bộ ấy do đó mỹ cùng với nhiều nước đang đẩy nhanh quá trình di chuyển các kênh công ty sản xuất về nước hoặc là chuyển sang một nước khác bảo đảm an toàn hơn và đây có thể nói rằng là cơ hội để sử để Đông Nam Á trở thành công xưởng của thế giới tuy nhiên rằng là xu hướng này cũng là ra rất lớn đối với các nước Đông Nam Á bởi vì họ phải nỗ lực vượt bậc để vượt qua để cải thiện nền kinh tế đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và quản lý cũng như tăng cường các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hơn nữa thì quá trình này phải được hoàn tất trong một thời gian ngắn để không bỏ lỡ thời cơ lịch sử đã tới thế thì trong chính trong sự cạnh tranh chiến lược giữa sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc với chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và tự chủ thì các nước Đông Nam Á đứng trước do đó là đây có thể nói rằng là thách thức lớn đặt ra đối với các nước đông nam á trước tham vọng của trung quốc ngày càng tăng do đó là các nước đông nam á nhất là các nước có tranh chấp chủ quyền trên biển đảo với trung quốc thì cần phải tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với cơ chế đa phương trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển đông và công việc này có liên quan tới lợi ích không chỉ của khu vực mà còn gần như là của cả thế giới trong quá trình tiếp xúc xúc tiến các cuộc đàm phán để để sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử của biển đông coc thì có thể nói rằng dương và trong đó khẳng định rằng vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc chung của khu vực là hướng tới mục tiêu bảo đảm hòa bình an ninh và ổn định ở đông nam á và lập trường không hướng về kỳ cường quốc nào trong danh sách ảnh hưởng ở khu vực một khu vực đông nam á có vị thế chiến lược nằm trên tuyến đường thương mại sở hữu và nhất của thế giới kết nối giữa thái bình dương ấn độ dương hướng tới ấn độ châu âu châu phi trung đông và châu mỹ đại định thì theo các chuyên gia đây là một quyết định sáng suốt thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế asean đồng thời là nâng cao vị thế vị thế vai trò của các nước đông nam á trong việc tranh thủ thời cơ và ứng phó tốt hơn hiệu quả hơn với các thách thức do cuộc cạnh tranh mỹ và trung quốc tạo ra thế thì sự leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới này tác động làm ngành đến nền kinh tế toàn cầu thì đối với Việt Nam nó tác động như thế nào nó tác động trực tiếp trên ba lĩnh chủ yếu đó là kinh tế chính trị và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà mục tiêu hàng đầu của đảng và nhà nước ta là duy trì môi trường khu vực và quốc tế hòa bình ổn định do đó là mọi thăng trầm trong quan hệ của mỹ và trung đều ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh khu vực trong khi đó thì cả trung quốc và mỹ đều là đối tác chiến lược quan trọng của việt nam thế thì về mặt kinh tế việt nam là nước nằm trong top năm quốc gia mà mỹ có thâm hụt thương mại lớn nhất thế giới với 38 tỷ USD năm 2017 những mặt hàng mà miễn thuế nhập khẩu từ Trung Quốc đều nằm trong những ngành xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy, đây có thể là cơ hội tốt để Việt Nam chiếm lĩnh thị phần <gasps> Mỹ. Như vậy, mà các thì đồng yếu đề đơn giản mà đồng nhân dân tệ giảm giá vì việc đồng vì cái cái lao đồng của ta đang theo giá theo cái, đồng yếu đề bên cạnh đó thì do vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI ở Việt Nam cũng có thể tăng lên trong bối cảnh là dòng vốn FDI của FDI vào quỹ bị tế Việt cao thì sẽ có xu hướng là chậm lại. Bên cạnh cái tác động tích cực thì Việt Nam cũng chịu một số tác động bất lợi đó là nền kinh tế của Việt Nam tuy nhỏ nhưng có độ lớn phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu trong đó Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác lớn về ngoại thương khi hai đối tác lớn này xảy ra xung đột thì sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định tới toàn bộ cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta hàng hóa của trung quốc xuất sang mỹ bị hạn chế sẽ dẫn tới là dư thừa và có thể là đổ về thị trường việt nam mặt khác thì hàng hóa xuất khẩu của việt nam sang trung quốc sẽ có tăng hơn bởi vì trung quốc phải tập trung tiêu thụ hàng hóa nội địa ngoài ra còn có những lo và sáng sát nền kinh Việt Nam để tránh có điều Mỹ. Nếu như chúng ta không kiểm soát chặt chẽ vấn đề này thì rất có thể là Mỹ sẽ có những biện pháp trừng phạt tương tự như đối với Trung Quốc. Trên lĩnh vực chính trị thì quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác là vừa đấu tranh vừa hợp tác vừa đấu tranh nhưng mặt cạnh tranh đang gia tăng mà rất là khó dự báo trong bối cảnh cuộc đối đầu địa chính trị ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc thì mang đến cho Việt Nam những rủi ro mà nghiêm trọng nhất là có thể kéo Việt Nam vào cuộc chơi quyền mới khó khó giữ được vị thế thế cân bằng trong quan hệ quốc tế lớn sách đường lưỡi bò gồm các nước phải từ đây à, đối với mỹ thì mỹ cùng với các nước đồng minh như là nhật australia và ấn độ tổ chức tập trận ở trên biển đông đồng thời thường xuyên đưa tàu chiến và các máy bay sát các quả để tuần tra ở trên biển đông gây sức ép của trung quốc bên cạnh đó mỹ còn bị tông hàm lên liên hợp quốc phản đối các yêu sách tuyên bố bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở trên biển Đông, ủng hộ các phán quyết của Tòa trọng tài 2016 vụ Philippines hiện Trung Quốc. Có thể nói rằng những hoạt động gần đây của Mỹ và Trung Quốc tại biển Đông rõ ràng làm ảnh hưởng trực tiếp tới công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển. Buộc chúng ta phải có những chính sách và những biện pháp kiên quyết và không kéo vừa bảo đảm được chủ quyền nhưng vừa phải giữ vững được mối quan hệ mật thiết với các nước đặc biệt là hai đối tác lớn là Mỹ và Trung Quốc đây có thể nói rằng là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới mà Việt Nam chúng ta đã lựa chọn muốn thế phải tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại đường lối ngoại giao tốt khéo thực hiện tốt cái việc ba không đó chính là không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này chống nước kia không để nước khác bản thân có quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bên cạnh cái nguyên tắc bất di trình này, chủ quyền còn là một được. Chỉ tiêu quân pháp luật ưu tiên hợp tác và giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tiếp cận được tuyên truyền, đẩy mạnh thu hút cộng đồng quốc tế tham gia. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mặt thế thì việc Mỹ và các nước tham gia vào biển đông ở một chừng mực nào đó cho phép dưới mức kích động xung đột thì việt nam và các nước asean sẽ có lợi thế về dư luận và đầu tư vì vậy vì khi đó trung quốc không còn dám năng lực tiến hành các hoạt động phi pháp tại biển đông do phải giải trừ mỹ và các nước đồng minh đồng thời việc mỹ và các nước hiện diện trên biển đông nhiều hơn sẽ tăng cường các khoản đầu tư hợp tác về lĩnh vực kinh tế hàng hải quân sự vân vân tóm lại hợp tác cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc luôn luôn là hai mặt song song tồn tại trong quan hệ của các quốc gia đặc biệt là giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể thấy là chủ trương nước mỹ trước hết là của tổng thống tổng thống donald trump chắc chắn là sẽ lấy lý do an ninh quốc gia được xem là nền tảng cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì kể cả an ninh quốc phòng đều có thể được tập trong đặt lên bản thương lượng vì lợi ích là nước Mỹ là số một cố vốn các quan hệ giữa Mỹ và Trung đều có thể được hóa giải dựa vào nguyên tắc ở trên đây chính là sự khác biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc điều đó có là trong sẽ làm gì để đạt Trung Quốc vừa là đối tác nhưng vừa là đối thủ tức là quan hệ mỹ trung dưới sự dẫn dắt của mỹ thì trong cuộc cạnh tranh chiến lược đó thì các nước ASEAN và Việt Nam của chúng ta chắc chắn là phải ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực do đó đảng và nhà nước ta phải luôn chủ động tích ứng bằng nhiều biện pháp bằng nhiều chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả hơn vừa tránh bất lợi và vừa tránh sự đầu tư hợp tác và để kịp thời nắm chắc diễn biến và tác động của cạnh tranh chiến lược giữa thị trường trung quốc thì đề nghị